Nước Nam hùng vĩ xuất sinh bậc thánh nhân Vị hoàng đế anh minh chấn hưng đại Việt Vị thiền sư lỗi lạc giác ngộ cho muôn dân Sự Giáng sinh đã làm nên hào hùng dân tộc Muôn đời hầu thế mãi ngời ca Trần Nhân Tông điềm lành đế vương rất mong thánh tổ Chương trình kỷ niệm 763 năm ngày sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Ba Vàng do câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa cầu thỉnh trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư tăng chứng minh. Phật tử sất bát cúng dường, tô bổi cội phúc. Văn nghệ đặc sắc kính mừng ngày sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tái hiện sinh động không gian văn hóa của thời Trần, khơi dậy nét đẹp đặc trưng trong đời sống của người dân Việt cách đây hơn 700 năm tưởng niệm, tri ân công lao cao dày của vua Phật đối với đạo Pháp và dân tộc. Chương trình được phát trực tuyến vào ngày 11 tháng 11 năm Tân Sửu, tức ngày 14 tháng 12 năm 2021 trên các kênh truyền thông. Kính mời quý Phật tử và gia đình cùng hướng tâm tham dự.